thân mến, hiện tại bây giờ thì Sơn à, đang có mặt tại à, chợ phiên Bắc Hà Cũng à, khá là lâu rồi thì ngày hôm nay thì Sơn lại quay trở lại với quê hương Bắc Hà Và hôm nay lên đây thì giờ thì nó cũng không còn được sớm lắm nữa Bây giờ thì nó đã là 9 giờ rồi các bạn ạ nhưng uh, Sơn thấy rằng là khách du lịch cũng như là người dân ở ờ, các bản, các uh, xã đi chợ rất là đông Ở trên Bắc Hà này thì chủ yếu là đồng bào người Mông các bạn nhé Và hôm nay lại đi quay trở lại để khám phá chợ phiên thì không biết là chợ phiên <laughs> Bắc Hà là có cái gì thay đổi không Và có những cái mặt hàng gì mới không thì Sơn mời tất cả quý vị các bạn cùng với Sơn đi khám phá chợ phiên nhé bên này Sơn có quan sát thấy là à, khá là nhiều những hàng à, trang phục váy vóc của người đồng bào Mông đó như các bạn à, xem đây đây là những cái sản phẩm được thêu à, dệt bằng tay của người đồng bào Mông các bạn nhé ở bên trong này thì Sơn thấy cũng có khá nhiều những cái đồ chủ yếu là người đồng bào Mông trang phục của người Mông khá là đẹp màu sắc rực rỡ đấy như các bạn thấy đó, có cả khách du khách nước ngoài đi uh, du lịch hello đấy. đây ở đây thì uh, có thấy bà cô đang uh, đang thêu tay luôn à cô thêu dạ, tay luôn đấy những cái nét hoa văn thêu tay cái cái cô, cô đang thêu đấy là để dùng vào việc gì váy ạ làm váy làm váy ạ dạ. Dạ. Ờ, thêu cái này cũng cầu kỳ đấy cô nhỉ cầu kỳ lắm lâu lắm dạ vâng đây là theo là ra được những cái một cái váy như như cái đây là cái điệu của không? Ừ, ờ, cái này cái điệu. Cái này cái điệu như theo được một cái điệu như này thì mất uh, thời gian Năm có lâu à? Chiều cái này thì làm váy giống như này này. À. Chiều cái này mình làm vào cái này này. À đây theo này. Cái này để... cái váy nhỏ cái này váy to này. À. Ừ. Thế theo xong một cái bộ váy như thế này thì mất uh, bao nhiêu ngày? Ui, ui, ui, ui. mấy tháng. Mấy tháng nữa ạ? Ừ, năm mét dày cơ mà uh, ờ, 5 mét chiều dài ừ. Chào ừ, <laughs> Thế này thì để ờ, hoàn thành được một chiếc váy của người đồng bào Mông này thì mất khá là nhiều thời gian và công đoạn để hoàn thành được nó phải cô nhỉ? Cũng. Dạ vâng. Dạ vâng. Thế như một cái váy như thế này thì khi hoàn thành như này bán thì là bằng bao nhiêu tiền ạ? Ừ, váy nhỏ này thì triệu, váy to này thì hơn 2 triệu. À, váy to thì đắt gấp đôi hơn. Dạ vâng. Bởi vì cầu kỳ như thế này mà làm mất uh, thời gian bao lâu mới được một cái váy đúng không ạ? À, dạ. Trắng này xong mình mấy màu đó mà. Vâng. Điểm hết các màu vào nữa. Ừ, vâng, dạ vâng. Rồi cháu cảm ơn cô nhá. Cháu chúc cô bán hàng được uh, <laughs> đắt hàng nhá. Di chuyển ở khu vực ờ, bên này thì vẫn là chủ yếu những cái đồ trang phục của người đồng bào các bạn ạ. Đây là những chiếc khăn này, còn sang bên đây nữa bên đây thì ờ, những chiếc mũ những chiếc mũ và những chiếc túi trông cũng khá là bắt mắt và thú vị rồi ở đây là có những con thú nữa này Những con thú cũng được uh, thêu dệt bằng uh, những uh, sợi len, sợi uh, chỉ cô rất là nhiều thứ di chuyển ở trong khu vực trong này thì à, chủ yếu là những cái hàng à, váy vóc rồi những cái trang phục của người đồng bào vùng cao chủ yếu là người mông các bạn ạ và bây giờ sơn sẽ di chuyển sang à, bên khu ẩm thực này rồi khu bên trong một chút nữa nhá xem là bên trong này nó còn có những cái gì thú vị hơn không nhá với bước chân vào đến à, cổng của khu vực chợ này thì à, Sơn thấy rằng là ở đây thì à, người đồng bào họ có rất là nhiều những cái củ gì đây này. Đây là chắc là củ sâm. Đây là củ sâm hay củ gì em? Sâm này để ngâm rượu đúng không? Sâm sâm này gọi là sâm gì em? ngâm mình đang đi nấu với gà, à, chấm với gà. Đi chấm với gà. Vâng. Tên gọi của sâm này là là là sâm gì? Tên gọi ấy, đấy em không biết đấy. Toàn là các chị ấy bán thôi. Cái này mình lấy trên rừng về à? Đúng rồi đó. À... Mà mình trồng có anh ạ. À trồng được à? Vâng. Ôi nhiều nhá. Cảm ơn em nhá. Đây mọi người có ta thấy không? Quá là nhiều luôn. Những cái đồ à, đó là thuộc vị thuốc lam. Thuộc vị thuốc lam các bạn. Quá là nhiều. Ừ, bên trong như thế kìa <laughs> Chào ơi Nó nhiều lắm Nhiều, cực kỳ nhiều đồ luôn Ăn thấp này các bạn này Đấy, ăn thấp này Ăn thấp củ rồi ăn thấp cái gì này ờ, Còn bột này Tầm à, ờ, Sâm cao nữa đây các bạn này Sâm cao này, mà đây là nhân rượu thì ờ, Uống thì chơi rồi, đấy, nước hoa ăn thấp Rất là nhiều, đây là đặc sản nhiều ăn thấp quá Đúng là rất lâu rồi Sơn mới quay lại uh, chợ Bắc Hà Và thấy bán quá nhiều những cái đồ rất là độc lạ luôn Chào chú nhá Chú ơi cái, cái cây đây là cây gì hả chú đây ạ? Bổ máu Hả? Bổ máu À cây này bổ máu ạ Thế còn bên đây là cây này là để uh, để chữa về cái gì? Đau lưng xương khớp đấy. Đau xương khớp các thứ. này đun nước uống ạ? À? Đun nước uống ngâm rượu. Ngâm rượu và đun nước uống. Ôi ở bên đây thì có có bà có cái gốc cây gì đây ạ? Đây là À, cái củ cúc khác đây ạ? À? Ôi trời ơi, các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây có một cái củ cúc khác nó quá là vĩ đại luôn. Đấy. Nó gọi là to khổng lồ luôn. Này, cục khác này thì không biết là cái này là lấy ở trên rừng hay là lấy trên rừng luôn chứ không phải trồng được. Ôi, đúng là to cao khổng lồ treo nhìn nó thực sự là quá nhiều những cái đồ à, gọi là đồ quý có ăn những vị thuốc nam đẹp này có cả đào rồi này các bạn nhá có đào rồi sau rồi tới đây thì lại chuẩn bị là có mùa mận nữa còn khu vực bên kia nữa kìa rất rất nhiều thứ rất nhiều đồ ừ. đây di chuyển vào bên này một chút nữa cho các bạn xem nhá à, à, đây là ba kích ba kích đúng không bác kích trồng à trồng được à bác kích rừng luôn á vâng, cái này bán một cân à hay là bán cái gì một cân sáu mươi nghìn rồi, đây ba kích rừng luôn các bạn nhá rồi, phong lan này rồi, rất là nhiều nhiều nhiều vô cùng luôn quá nhiều thứ để mà có thể <laughs> quay có thể ờ, ghi lại hình ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng mọi người ờ, trải nghiệm về cái chợ phiên của Bắc Hà này quá nhiều thứ đấy anh đây. và du khách thì ờ, hôm nay uh, Xuân thấy rằng là đi ờ, chơi chợ tham quan cũng khá là đông luôn nhiều thứ lắm nhiều thứ lắm bình thường thì buổi tối là khu vực này sẽ là khu vực sân khấu để giao lưu các tiết mục văn nghệ của chợ đêm Bắc Hà vào tối thứ bảy hàng tuần đó à, xe ông chú đang đeo một chiếc khèn này đấy đây cái này cái gì đây hả cô quy. cái gì ạ sâm quy ạ à sâm quy Ôi, cái này là cây hẹ à? cái gì mà ờ, à, không hành hành của người mông à, à. hành của người mông đấy, à, rất nhiều thứ <laughs> à đây có cả các loại lấm này đúng không đấy lấm này băng đây không, thành băng dương tuyệt vời các bạn đây di chuyển sang à, khu vực uh, sân khấu ở chợ đêm một chút ở chợ đêm bắc hà này thì uh, sơn quay cũng khá là nhiều rồi nếu các bạn uh, đã xem video của sơn thì chắc là sẽ nhận ra cái sân khấu này sân khấu này là một cái sân khấu mà sơn uh, quay cũng khá nhiều video ở đây buổi tối thứ bảy hàng tuần di chuyển ở khu vực trong chợ này thì Sơn thấy là có quá nhiều những cái mặt hàng phải nói là vị thuốc nam này hay là nói chung mọi thứ <laughs> lúc nào đây nhưng mọi người có thể quan sát thấy rằng là các vị thuốc nam rất là nhiều và bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển xuống ờ, khu vực phía dưới bên đường phía dưới bên này thì cũng ờ, có nhiều thứ lắm Đấy rồi, và gặp các mấy cô ờ, gái mông đang bán những cái, cái gậy xin tiền Đấy, bán bao nhiêu tiền một cái cây trên tiền này? 100 100 nghìn một cây yeah. Dạ, Nhưng mà bây giờ bán cái này thì phải biết múa cơ Biết là phải không biết múa phải, phải biết múa thì nó mới hay, nó mới đẹp Biết múa đâu biết mới biết làm Ờ, đấy Ở ờ, bản nào đi bán thế này? chị ấy đấy đây này Ôi, mọi người đang uh, bán những cái đồ này để làm uh, có thể là những làm cái đồ lưu niệm cho khách du lịch ở đây đấy, bên này một em gái em có biết múa cậy xin tiền này không có em ở bản nào em ở trên Simacai à trong Simacai ra ở à? ờ, cũng xa nhỉ thế là đi bán một mình hay là đi với chồng đi với chồng nhưng mà chồng không đây chồng đi chơi rồi à <laughs> đi chơi hay đi uống rượu rồi <laughs> đi chơi đi lanh manh thôi chứ không phải đi uống rượu à rồi anh cảm ơn em nhá chúc em bán đắt hàng vừa hỏi thăm à, một em gái người Mông ở tận Simacai đi bán những cây gậy xin tiền và những chiếc khèn các bạn ạ. Bây giờ thì à, Sơn đang à, di chuyển xuống bên dưới đường và đi ra khu vực bán đủ cây, những cây cảnh, cây lan, cây nếp các thứ rồi thì nhiều lắm, cũng khá là nhiều các loại cây và sẽ di chuyển uh, tiếp theo là sang khu vực uh, chợ động vật súc vật nữa các bạn nhé bên đó có bán rất là nhiều những con chó bắc hà ấy chó bắc hà thì uh, là một cái giống chó rất là thông minh rất là đẹp và sẽ di chuyển ra đấy để ghi hình bên đấy thêm các bạn nhé và bây giờ thì sơn đã di chuyển sang đến khu vực uh, người dân uh, bản họ bán những cái cây Ở đây có những cái cục gỗ gì này cục cục cục này là cục gì đấy hả à? anh trai gỗ gì đấy kháo ạ à. kháo à cái này để để làm gì không biết họ mua làm cái gì đâu anh không biết họ mua làm gì đâu á à? mình cứ bán thôi gì còn mua làm gì thì kệ họ à, <laughs> rồi ờ, cảm ơn anh Đấy, rất là nhiều những cái gốc cây uh, có lẽ là đây là những cái gốc cây tự nhiên này các bạn sân thấy nó cũng khá là đẹp với uh, mắt nhìn mình thì thấy khá là đẹp mình có thể dốc thành mình gốc cây này nó. là gốc cây gì đây em kháo ạ à. kháo đỏ ấy. kháo đỏ luôn à cái gỗ này thì rất là bền gỗ đây à, để xeo như sơn thì có thể là làm những cái nét phong thủy trưng bày Cả ra khu vực à, người dân họ bán những cái cây cảnh hay là những cái cây gốc tự nhiên họ lấy được từ trên à, rừng trên núi về thì Sơn thấy là cũng có nhiều những cái rất là đẹp ví dụ như ở khu vực này ấy, thì ờ, như ờ, mọi người có thể quan sát thấy rằng là có nhiều những cây ờ, lan rừng này hay là những cái cây nói chung là nó nó cũng mang tính chất là tự nhiên họ lấy từ trên rừng về và à, thuộc dòng họ cây cảnh và bây giờ thì sơn sẽ di chuyển thêm sang bên khu vực chợ chó chợ trâu chợ ngựa các thứ nữa các bạn nhé các bạn có nghe thấy tiếng gì âm thanh gì không sơn sẽ im lặng để cho mọi người nghe nhá đó đó chính là những tiếng kèn của người đồng bào họ làm à, thủ công và đem ra bày bán ở chợ phiên bắc hà và khu vực này thì à, là một cái khu vực dành riêng cho mấy ông bán kèn lần trước thì sơn đến đây thì sơn cũng có quay rồi và hôm nay sơn sẽ ghi lại hình ảnh đây một chút cho các bạn xem nhé. tiếng kèn uh, nghe có vẻ là nó cũng khá là rùng rợn nhưng thôi bây giờ không nghe nữa bây giờ chúng ta cùng di chuyển sang khu vực bên thôi các bạn nhé đây rồi các bạn ơi sẽ đã di chuyển đến uh, khu vực uh, chọn chó đây rồi đó nhưng các bạn thấy chưa đây có rất là nhiều những chú chó độc hà đẹp cực kỳ luôn đó là những chú chó lùng xù độc hà rất là đẹp và đặc biệt thì chó độc hà thì nó rất là thông minh Từ, uh, Sơn đã ờ, từng nghe nói và hôm nay thì Sơn lại tiếp tục quay lại những cái hình ảnh các chú chó này cho mọi người xem và chó đất Bắc Hà này thì nó khá là đắt chó này cũng không phải là rẻ đâu các bạn nhá đó đây rất nhiều chó <laughs> đây chó này thì à, chó ta thôi chó này bán bao tiền một con hả bà cô bán bao nhiêu tiền một con ạ à? triệu rưỡi con này triệu rưỡi con này năm trăm ờ dưới chó bác hà xịn không chó ép mấy rồi like rồi đúng không con này con này con này bao tiền đấy con kia kìa triệu rưỡi con này triệu rưỡi à con này biết ăn cơm chưa biết ăn rồi á ừ, được mấy tháng tuổi rồi hai tháng tuổi rồi ờ, ờ để đi vào trong này quay một chút nữa lát quay ra xem lại nhá đấy mọi người thấy không chó bắc hà khá là đắt đấy nhá chó con mới được hai tháng tuổi thôi mà bán lên triệu mấy hai triệu rồi chó rất là đẹp đây của người à, vẫn là của người mông người ta nuôi được các bạn di chuyển đến khu vực chợ chó này thì thấy khá là đông vui và nhộn nhịp các bạn ạ nhiều lắm và bên trong đây nữa này Sơn sẽ di chuyển thêm vào bên trong ôi chó đấy là chó này có phải là chó bắc hà không ạ à, con này được mấy tháng tuổi rồi con này được mấy tháng tháng con này chú bán bao nhiêu bảy trăm bảy trăm thôi á bảy trăm thôi mà sau bên kia họ bán tận triệu rưỡi với cả hai triệu mà nhau à đấy à và cảm ơn chú nhé Cháu di chuyển ở trong này một chút nhé Bây giờ thì uh, à, Sư sẽ di chuyển uh, vào khu bên trong uh, chợ Châu mấy cả chợ ngựa đấy các bạn ạ Trong này họ bán uh, ngựa nhiều lắm Lần trước thì Sơn vào đây quay thì trong đây là Sơn thấy là có rất là nhiều những con ngựa đẹp Đấy và hôm nay sẽ di chuyển vào bên trong này nữa xem là ngựa ở trong này hôm nay nó có nhiều không các bạn nhé mới di chuyển đến đây và nghe thấy tiếng những chú lợn kêu nghe cũng khá là thú vị các bạn ạ ở đây thì à, cái vùng đầu này thì uh, họ bán những cái con lợn uh, bản lợn mán và thậm chí là có cả những con lợn sừng uh, giống F1, F2, F3 gì đó rồi đó <laughs> khá là nhiều những chú lợn này là heo rừng heo rừng di chuyển ra khu vực uh, chợ ngựa này thì bây giờ chắc có lẽ là muộn rồi cho nên là cũng không ờ, còn nhiều nữa các bạn ạ sơn thấy còn có bốn con thì ở đây thì chắc là một con này là ờ, để cho khách ờ, đến chụp ảnh nó đang nó mới mới lấy ta đấy nó mới mới lấy ta đấy thấy là nó nhảy luôn đấy đây ạ ngựa được đeo yên nó đang lấy ta sẽ đi à, một vòng tròn gần như là một vòng tròn các bạn khắp xung quanh khu vực chợ Bắc Hà để mà nói thì uh, mọi người đến uh, khu vực chợ Bắc Hà này và đi tham quan uh, du lịch mua sắm ở chợ Bắc Hà này thì mọi người chắc là Sơn nghĩ phải đi cả buổi mới hết bởi vì nó rộng lắm nó sẽ chia theo từng khu vực bán hàng những khu vực bán uh, cây uh, cảnh khu vực bán uh, các con giống đấy rồi thì khu vực bán những cái đồ trang phục rồi để uh, các, các khu vực ăn uống uh, nói chung là vân vân vân sơn thấy nó rất là rộng và sơn uh, đi một vòng rồi rồi thấy mỏi quá rồi à, định đi vào trong khu vực ẩm thực một chút nữa nhưng mà chắc có lẽ là sơn cũng không quay ở trong đó đâu vì đợt này cơ chế của youtube nó hơi nghiêm ngặt Sơn sẽ tạm thời là không quay ở trong à, khu ẩm thực các bạn nhé à, sẽ đi loanh quanh loanh quanh ở đây một chút nữa sau đó là sẽ à, xin phép được uh, kết thúc video rồi các bạn ạ bây giờ thì sơn đang uh, di chuyển ra khu vực chợ rau củ quả các bạn ạ và chắc có lẽ thì đến khu vực này cũng là khu vực cuối cùng sơn đưa mọi người đi khám phá ở tại chợ phiên bắc hà và Sơn cũng xin phép được kết thúc cái video này tại đây các bạn nhé Sơn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong à, những cái video tiếp theo xin chào